Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 sẽ được bắt đầu tại Qatar. Đây cũng là lần đầu tiên World Cup diễn ra vào mùa đông, trước đó chưa có tiền lệ. Nằm trong số 8 sân vận động sẽ diễn ra sự kiện này, sân vận động Lucent Iconic được coi là điểm nhấn, góp phần quảng bá hình ảnh nước chủ nhà, nên chi phí đầu tư cho dự án này là không hề nhỏ. Lucent Iconic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 thành phố Lucerne, được xây dựng mới hoàn toàn và sẽ là nơi sinh sống của 250.000 người. Sân vận động Lucerne Iconic cũng được định vị để sẵn sàng cho những sự kiện lớn, tích hợp với quy hoạch tổng thể của thành phố Lucerne, trở thành biểu tượng của nơi này. Sân vận động Lucerne Iconic chính thức được khởi công vào ngày 11 tháng 4 năm 2017 nhưng phải đến tháng 12 năm 2018, bản thiết kế cuối cùng của Lucent Iconic mới được công bố. Theo đó, thiết kế của Lucent được lấy cảm hứng từ sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối, đặc trưng cho hình ảnh của một chiếc đèn lồng. Xung quanh sân vận động Lucent có những tiện nghi mà du khách có thể tận hưởng khi World Cup 2022 diễn ra. Công ty Foster and Partner của anh được tin tưởng giao trách nhiệm thiết kế. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Công ty còn nhận được sự tư vấn và hợp tác thiết kế từ Minica Architecture, đơn vị chuyên về thiết kế thể thao. Trong giai đoạn tiến hành thi công, HBK Contracting, tổng công ty xây dựng đường sắt Trung Quốc là nhà thầu chính. Trước đó, nhà thầu KAO Consultant cũng góp mặt nhưng đã được thay thế vào năm 2018. Tổng kinh phí xây dựng sân vận động Lucerne được cho là lên đến 767 triệu đô la Mỹ. Sân trải qua 10 năm, tính từ lúc lên ý tưởng cho đến khi được hoàn thành. Đây sẽ là nơi tổ chức 10 trận đấu của World Cup, với 6 trận vòng bảng và 4 trận vòng loại trực tiếp gồm cả trận chung kết. với mục tiêu biến sân vận động Lucent Iconic trở thành biểu tượng của đất nước Qatar. Mọi thiết kế từ trong ra ngoài đều được hướng về một Qatar thân thiện nhưng vô cùng hiện đại. Sân vận động có sức chứa 80.000 chỗ ngồi, được chia thành hai phần. Với sức chứa ấn tượng, sân Lucent đã xoán ngôi sân vận động quốc tế Khalifa, Qatar với 50.000 chỗ ngồi. Về thiết kế bên ngoài, sân vận động Lucent Iconic được mô phỏng theo hình con thuyền khổng lồ đang nổi trên mặt nước. Nhìn từ trên cao, hai đầu sân nhô lên như mũi thuyền. Hệ thống tường bao được thiết kế thu nhỏ về chân, giống như mạn thuyền, tàu thường thấy. Sân thi đấu được đặt ở vị trí trung tâm của quy hoạch tổng thể, chia khuôn viên thành hai nửa, bao quanh sân vận động một hồ nước nhân tạo. Khán giả sẽ băng qua hàng nước và sân bằng 6 cây cầu lớn Bên ngoài khuôn viên được bố trí nhiều cây xanh, nền cỏ. Tất cả đều được trồng theo hình lượn sóng để tạo tổng quan như con thuyền nổi trên mặt nước. Đồng thời, mang đến một không gian xanh mát và hỗ trợ điều hòa khí hậu nóng bức tại Qatar. Về phần thiết kế bên trong của sân vận động Lucen Iconic, bên trong sân, các dãy ghế cũng được bố trí để mang đến cho khán giả những trải nghiệm chân thật nhất hàng ghế VIP được tập trung dọc hai bên sân để tạo hiệu ứng biến người ngay phía sau khung thành. Phía trên, mái che được thiết kế theo hình yên ngựa và được nâng đỡ bởi các cột vòm thiết kế ấn tượng. Trên mái có phần lấy sáng, được thiết kế mở ra và thu lại tự động để thu được ánh sáng tự nhiên một cách tốt nhất. Ngoài ra, mái che được làm từ vật liệu hiện đại PTFE giúp bảo vệ sân vận động khỏi gió ẩm, tránh bụi, đồng thời cũng giảm gánh nặng trong việc làm mát. Một loạt hệ thống quạt gió cũng được thiết kế để phần nào làm giảm nhiệt độ của những trận cầu đỉnh cao. Vào ban đêm, sân vận động Lucent Iconic được bố trí một hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại. Thông qua sự tương tác giữa ánh sáng và các khe hở mặt tiền, Lucent Iconic sẽ biến thành một chiếc đèn lồng khổng lồ khi về đêm. Trong quá trình xây dựng Lucerne, đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư đã áp dụng các biện pháp xây dựng bền vững và biện pháp tái chế nước thải, giúp tiết kiệm nước lên đến 40% so với các sân vận động thông thường. Hình dạng và mặt tiền của sân vận động lấy cảm hứng từ các họa tiết trang trí phức tạp, đặc trưng cho thời kỳ vang son của nghệ thuật nghề thủ công trong văn hóa Arab và Hồi giáo. Mặt tiền được dát vàng cao hơn 4 mét, có các khe hở hình tam giác mang đến bóng dâm và ánh sáng vào bên trong. Điều đặc biệt nhất ở sân vận động Lucerne Iconic không chỉ ở kiến trúc. Điểm nhấn ở đây là toàn bộ thành phố Lucerne Iconic được dựng lên để phục vụ Ngày hội Thể thao Thế giới. Xung quanh sân vận động là một khu phức hợp lớn với các dịch vụ đẳng cấp nhằm quảng bá đến bạn bè quốc tế từ trung tâm mua sắm, dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí đều được quy hoạch một cách khoa học. Những bến du thuyền hiện đại, phố đi bộ sở bóng cọ, những khách sạn cao cấp và khu biệt thự sang trọng, khu thể thao, trung tâm vui chơi giải trí và các tuyến phố thương mại, khiến thành phố Lucerne trở thành một điểm đến lý tưởng. Sân Lucerne là điểm nhấn kiến trúc của đô thị non trẻ này, Yếu tố môi trường cũng rất được chú trọng trong suốt quá trình xây dựng sân vận động Lucem Iconic. Xung quanh sân vận động và các khu phụ trợ được trồng rất nhiều cây xanh, mang đến hệ sinh thái trong lành và thân thiện với môi trường. Toàn bộ bãi đỗ xe và khu trung tâm mua sắm được che phủ bằng các tấm pin năng lượng mặt trời khổng lồ. Đây sẽ là nguồn năng lượng chính cho các hoạt động của sân vận động và toàn bộ khu vực phụ cận. Một phòng chờ cũng được dựng lên để phục vụ người đi bộ kéo dài từ bờ hồ đến các tòa nhà tiện ích khác. Các nhà thiết kế cũng khéo léo lồng ghép hình ảnh nghề bắt cổ truyền thống của người Ả Rập trên các công trình kiến trúc, từ đó giúp khách du lịch nhớ đến đất nước và con người Qatar hơn. Có một điều vô cùng đặc biệt, đó là sân vận động Lucent Iconic, cũng là dự án mà Việt Nam vinh dự góp mặt. Công ty Đại Dũng là đại diện lắp dựng sản phẩm kết cấu thép cho công trình này. Công trình nằm trong gói thầu trị giá hơn 80 triệu đô la Mỹ mà công ty Đại Dũng của Việt Nam đã trúng trước đó. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy uy tín của các công ty Việt ngày càng cao trên trường quốc tế. Theo tìm hiểu, công ty cổ phần cơ khí Đại Dũng, Đại Dũng Corp là công ty con của tập đoàn Đại Dũng với quy mô và vốn điều lệ năm 2019 là hơn 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp phát triển từ một xưởng cơ khí được lập năm 1995